Chào bạn, tôi là Thành Nguyễn, chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực F&B. Bạn đang tìm hiểu các sản phẩm món ăn và đồ uống. Bạn không muốn đi làm thêm và bạn muốn làm chủ công việc của mình. Bạn muốn kinh doanh nhưng bạn chưa biết bắt đầu từ đâu. Bạn muốn làm chủ công việc của mình, làm chủ về mặt thời gian và làm chủ về tài chính trong tương lai. Tôi có một chương trình đào tạo muốn giới thiệu đến bạn. Chương trình này có tên gọi là nghiệp vụ kinh doanh quán mì cay trà sữa sau khi bạn học xong chương trình này, bạn có thể hoàn toàn chế biến ra các sản phẩm từ mì cay như mì cay hải sản, mì cay bò, mì cay thập cẩm và các loại mì cay nhân khác nhau. Bạn có thể biết cách lựa chọn các nguyên liệu đầu vào để chế biến ra các sản phẩm mì cay. và biết cách làm ra nước cốt của mì cay. Ngoài các sản phẩm từ đồ ăn, bạn sẽ biết cách pha chế ra các đồ uống khác nhau từ trà sữa như trà sữa truyền thống trà sữa các vị hoa quả trà sữa kết hợp với các loại kem như kem tươi kem chi kem phô mai bên cạnh đó bạn sẽ biết cách pha chế ra các loại đồ uống từ trà hoa quả như hồng trà lục trà và trà đào và các loại đồ uống từ sữa tươi như sữa tươi trân châu đường đen sữa tươi kem trứng nướng và sữa tươi kem chi sau khi bạn học xong chương trình này bạn có thể hoàn toàn tự tin làm chủ với công việc kinh doanh mô hình quán tổng binh cây trà sữa hãy đăng ký ngay chương trình và nhận nhiều ưu đại đặc biệt từ Trang Đình Nguyễn. Và việc bạn sẽ được cam kết từ Trang Đình Nguyễn cho đến khi thạo nghề. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo chuyên sâu này.